Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn tập luyện các kỹ thuật động tác trên máy Functional Trainer PPSM Để đi vô máy này bây giờ chúng ta sẽ tập theo từng nhóm cơ Đầu tiên xin mời các bạn đến với nhóm cơ lưng Rồi để đến với nhóm cơ lưng là chúng ta sẽ thực hiện cái bài tập là lat pull down bây giờ cho cây này nó đi lên đó đi xéo xéo một xíu đi đã ok rồi cây này nó đi lên càng cao càng tốt càng cao càng tốt các bạn hiểu chưa ok cao theo chiều cao của duy rồi bây giờ mình nhìn chỗ đây nè thằng này một hai ba thì thằng này nằm ở móc ba móc ba với móc mắt rồi thằng này mới móc một hai ba móc ba đúng rồi móc mắt đúng chưa chưa biết để coi còn mắt không rồi ok rồi hai này ngang nó, nó cân bằng rồi đó mấy bạn rồi chúng ta sẽ thực hiện bài lát full down Quỳ gối xuống Đó Rồi kéo thôi Đó Kéo thôi đây là lát full down Rồi tiếp tục Kéo xong rồi đó Chúng ta coi coi nó có phê không Cho nó hẹp dùng tí Chỉnh về móc 2 Đó chỉnh về móc 2 nha các bạn Cho nó hẹp dùng tí nhẹ quá cho tạ nặng một tí 100 bao một bên 100 bao bên rồi cứ kéo đi cầm không có chế Di đang chuyển các bạn động tác căn bản để tập bài lát pull down Rồi tiếp tục chúng ta tìm một bài lưng tiếp theo Thế nè, bài bend over là bài bài lưng nè Lưng thì đi chung với cầu vai Để coi bend chỉnh cái position nó làm sao Cái tay thì nó cũng hẹp hẹp vậy đó Mà cái này nó dốc ngược xuống Ok Đó Thấp dữ không ta Thấp cũng cỡ cỡ đó Thôi chơi luôn con đi ba 150 bao thôi mệt lắm quay clip thôi mà đâu cần tập thiệt đâu tiếp tục là một bài khác của nhóm cơ lưng có tên là Ben Row rồi tập sau đây nó free quay cái tay bạn muốn làm sao cũng được hết á rồi bạn đưa cái mông vô mặt khán giả nặng nặng nặng nặng nặng nặng thấy không nó nhẹ lại nó nhõng ben nó sắp mặt trăm bao thôi rồi đó thấy không đó đứng như vậy nè nó nó nó, nó xéo xéo một tí để cân bằng trọng tâm rồi giật chúng ta tiếp tục đến với một bài khác cũng liên quan tới lưng đó là bài shrug shrug thì chúng ta shrug trên máy là như thế nào thử cầm coi ok được không cũng có lý đúng không nhưng mà chúng ta thử một cái cách tập khác Okay, Hans. tập cơ cầu vai tiếp tục ra điện xem những cái động tác tập bụng trên cái máy functional này nó như thế nào đầu tiên chúng ta đến với bài AB crunch bài quyền thoại để tạ giống như trang chỉnh cao lên đó ok chỉnh về vị trí số 1 cho nó nhỏ lại đó chỉnh về vị trí số 1 cho nó nhỏ lại thằng này chỉnh cao lên lên lên lên miếng thôi rồi ok hai tay hai tay không có kéo gì nha ba đó hai tay không có kéo nha này hai tay để vậy nè đây sát đầu cũng được dùng tay kéo nha ok rồi tiếp tục chúng ta qua một bài bụng tiếp theo để kiếm coi không phải cái này không phải cái này luôn thằng này thằng này nè thằng này không phải luôn thằng này phải không ta thằng, thằng chặt cây à cái thằng chặt cây nhé mấy em chúng ta đi với biệt đội phá rừng biệt đội phá rừng là vô bụng ghê lắm mấy bạn rồi bạn muốn cầm biệt đội phá rừng thì bạn cầm một một tay thôi bạn muốn cầm tay nào cũng được đó và chúng ta cùng nhau tập biệt đội phá rừng này bằng tập hai bên đứng một chỗ chém một kia đó đứng trong gì này ngầu không bạn thấy một phim không nè cầm dao nè chém bập vô đầu nó đó hiểu chưa đó là kêu là biệt đội phá rừng còn chém mà tay cao tay thấp tùy bạn bạn ghét chỗ nào bạn xả nó chỗ đó nha ví dụ chém tay cao là chém về đúng không ok chưa còn nếu mà chém tay thấp là chém về ok chưa rồi một cao hai thấp cũng được cũng tập xong rồi tập Yeah à, bụng xiên đổi bên ba bên này à, ba à, mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ à. ok gác vào chỉnh tạ nặng lên tại vì quay phim cho các bạn nên duy tập nhẹ Thằng này revert wood chop Cái wood chop là cái gì? Cái wood chop là cái mà chém á Thì cái wood chop nó có ba biến thể một chém trên xuống, hai chém ngang, ba chém dưới lên Chém vậy là kẻ thủ nát mặt luôn, còn chỗ nào để sống luôn Đó, thằng này biết rồi nè, thằng này biết rồi nè Giống như quýnh gôn nha mấy bạn Đúng rồi, này làm tác nó đúng, giống quýnh gôn đó Hạ xuống Không biết thuận tay nào nữa trời tập đại thôi này nặng lắm nha sợ chi chơi mất không nổi á rồi đó chém mình nè không không chém dưới chém lên Yeah! ba ba ba ba ba ba rồi còn cái khác nữa nó cũng là chém nữa mà bây giờ nó là chém ngang chém ngang nó không dùng chữ wood chop wood chop là chặt cây chặt từ trên xuống như nè còn bây giờ chém ngang á nó dùng cái chữ là rotation rotation là quay đó rồi thì bây giờ là chúng ta dùng cái chữ là co Nó dùng chữ là co rotation Tức là cơ bụng xoay Đơn giản thôi Hạ cái cây này xuống vị trí ngang Hạt phải rộng không quan trọng lắm Đó hạ xuống vị trí ngang Đúng không? Ngang chưa? Cũng ngang ngang rồi đó Hoặc là dày Nó ngang rồi đó không? Chỉnh ra cho nó dễ tập thôi chứ không gì hết trơn á Cái này nó vừa vô bụng vừa vô tay sau nha các bạn vô tay sau một phần đó xoay ngang qua vậy ok chưa đó tay này phụ nè tay này phụ để cho nó xoay xa hơn nó không bị vướng đúng không để vậy đó đổi bên Chào bạn, rất mệt Nhưng mà bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua nhóm cơ mà tất cả con trai đều thích đó là nhóm cơ ngực Qua cái bài đầu tiên là bài ép ngực các bạn thích bắt bẻ đó nói chung dân việt nam mình mấy trẻ mới lớn thích bắt bẻ đó mình nói chỉ ép ngực chứ bơm ngực ba vô cãi như là là sai tên sai sai sai tên sai à, sai tên cha tên mẹ tao nói vậy đó <laughs> ví dụ như mấy, mấy bạn mà bắt các bạn xài chữ bơm kệ bạn tôi tôi xài tôi đẩy đúng không ép banh gì tối ngày lý luận kiểu đó hoài chửi 10 năm rồi đó chứ không phải một năm đâu bạn lúc mà dương Nguyễn mới ra giang hồ á là nó cãi lộn chuyện này rồi bây giờ thích cãi lộn đúng không thôi nói tiếng Anh đi fly hay là press nên mấy em nhiều cái bức xúc lắm em mình làm video mình chia sẻ mình hướng dẫn mình quảng cáo này nọ vô mấy trẩu trẩu nó mệt lắm rồi để để có một cái chế fly cũng là một cái bài mà linh hồn của cái máy này một cái bài mà Duy Nguyễn đã dùng để khai tạ khai trương nhớ chưa chúng ta cùng chỉnh bành càng hết sức luôn đi đó bành càng gì đó rồi ok lên lên tay cái này mà banh hết dám với rộng hơn kia nữa mấy em có thể là cao vậy cũng được có thể thấp hơn chút xíu cũng được Cái bật chỉnh cái cây nó như vậy ok một trăm ký tổ lộn một trăm bao một trăm bao mà hai bên cứ lần trăm ký rồi bài này không có gì để nói quá đơn giản đây vậy thôi à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à. Jetfly đang Jetfly thì bây giờ chúng ta qua Jetpress Press tạo đẩy tất nhiên vị trí này có phù hợp hay không chị sẽ thử và phân tích với các bạn đó nó không phù hợp lắm đúng không nó hơi bị thấp nó hơi bị thấp bạn đẩy được vậy thì phải chỉnh lên một tí chỉnh lên chừng hai nó, đó bên đây cũng vậy chỉnh lên chừng hai nó, ok ok tốt đây là cái cách mà máy nó chỉ đó ok tập cho bạn thấy nè thấy không đẩy nha té té té té thì sao chân trước chân sau tất nhiên là duy chỉ hướng dẫn những bài căn bản trong máy nó chỉ thôi những bài khác là duy không hướng dẫn ở đây nha các bạn trên xuống và chỉnh cao lên fly á các bạn nó fly nó có hai vị trí fly một là fly từ trên xuống đó hai là fly ngang nãy chúng ta fly fly từ trên xuống rồi bây giờ chúng ta fly ngang nó có bài fly từ dưới lên nữa nha ba bài fly tất cả nhưng mà cái máy này nó bổ sung là nó thiếu những cái bài đó thật sự cái này là 24 bài thôi chứ di chế ra hồi nó ra cái trăm bài á căng lắm phải dẫn đâu nha rồi chỉnh rồi số mấy đây ta chỉnh phải số 7 nha ờ đúng rồi tại sao số 7 tại vì nó là 13 phải chọn số giữa là số 7 ok ok rồi số 7 nhẹ nhẹ chút xíu đi ba nặng lắm mình tập mình ờ, minh họa thôi đâu cần tập tới chết đâu Thôi à, sẵn tiện đang vui à, khuyến mãi cho bạn bài ngực ở dưới nữa nha Yes Ngực vai Tập càng dưới thì nó vô càng trên à. Thấy vi diệu chưa Biết đúng chưa nó giờ hết cái đường rồi ba Đúng đúng kìa bà đi Ở trên thì tập siêu nhẹ luôn Giờ tôi tụt đường rồi Tôi hướng dẫn về trách nhiệm thôi đó chứ tôi hết lòng yêu thương rồi ok rồi vớt Bây giờ chúng ta đến với những cái bài tập vai của cái máy này nha các bạn cái máy này functional dẫn khách lên đây à, hướng dẫn bt hướng dẫn đây chỉnh máy cho, cho khách trên đây xong rồi lấy tiền bt ngon luôn mấy bạn không tin thì nhập máy này về làm thử đi không cần đấu chấn chọi nữa chứ hôm nay tập xong mệt rồi đó có gì nãy giờ tập mệt mới chết mệt thở không nổi luôn á đó. đó thế mà thấy tôi tập mà tạ ngày càng giảm không giờ tập còn có ba chục bao một bên yếu lắm nó chúng ta qua những cái bài vai rồi không chỏ ok đó không rồi vị trí đầu tiên chúng ta để hai tay ở đây nhìn cái nút nè hai nút dính với nhau không nút nè không xong rồi tại đây chúng ta giật tay sao không được đó nó đi quay mà như thằng ở trong này á là nó giật cái tay sao nhìn cũng rõ nữa à tay nó dày thằng trong này đã giật như vậy hiểu không giật như vậy bạn có thể giật như vậy sao cũng được hết đó đó nếu mà cảm thấy nhẹ quá lên tạ một miếng cho nó phiêu lên luôn hai miếng 50 kg cho nó dễ có 50 bao cho nó tiện đây là một bài tập rất tốt và cũng là một trong những bài tập linh hồn của máy mà chút xíu Duy sẽ chụp hình không bị lú mấy bạn tự nhiên đang nói xong không biết não giờ tao làm tới gì hết <laughs> thiệt luôn á gì cũng được nhưng mà nó không phê hai tay nha hai tay nó có sự cân bằng Ah! Ah! Ah! Ah! ok đó là vai sau rồi chúng ta sẽ đi qua một bài khó hơn đó nó là bài rise tập gian lên hiểu không nặng quá ôi ba chục thôi bốn chục thôi cái bài này muốn tập cho tốt á thì các bạn chỉnh cái này nó hẹp vào nữa đó chỉnh cái cây này nó hẹp vào nữa rồi ok dứt nè cái này nó lợi hại nha chút quay beauty mấy cái càng này mấy em nó rất là lợi hại mấy cái rọc rọc này nó quay từ lưa hết rồi nên nó sẽ tạo cho em free quay tốt hơn nè ha khác hồi nãy rồi isolation Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến hai bài tương đối khó tập cũng là cơ vai luôn Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng chúng ta nhìn trong đây Các bạn chỉnh cái tay về vị trí tương đối hẹp Tương đối hẹp thôi, vị trí thấp nhất Vị trí thấp nhất nha các bạn Đó, để mình tận hưởng cái sự thoải mái khi tập nó chưa thoải mái thì mình chỉnh tiếp chắc chắn là vị trí thấp nhất là khỏi bàn rồi đó rồi chúng ta chỉnh về vị trí này để chúng ta tập luyện cơ vai bây giờ chúng ta tập một bài tập có tên là shoulder press shoulder press <coughs> cũng được nha ha, các bạn ha cũng được ok <coughs> nhẹ quá chúng ta cùng lên tạ lần đầu tiên đến với cái máy functional này á thì nó sẽ có nhiều điều khá là bỡ ngỡ các bạn cứ cố gắng đi chứ duy cũng cố gắng truyền tải với các bạn hết sức rồi đó hãy đến đây tập đi trải nghiệm thêm shoulder press Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài vai trước Vai trước nha các bạn, cầm ngửa tay Vị trí ghế không thay đổi Ok Thẳng tay nha Nhớ là ra phải thẳng tay Ah! à, à, à, à. Chỉnh tạ nặng một chút 60 pound Chúng ta cùng nhau tập cái bài Up Right Row Một bài rất tốt cho vai nha các bạn Bây giờ à, Bây giờ là chúng ta cùng nhau đến một bài siêu khó Của nhóm cơ tay sao Siêu khó luôn Full chưa? Đây, chưa full Rồi ok Khó lắm em Bài này anh giờ anh cũng biết tập sao nữa Nó căng quá Chóng mặt quá hết cái chỉnh cây luôn Ok nó có tên là tricep kickback giống như cầm một cục dumbbell mà dứt vậy đó thôi nhẹ nhẹ rồi đi bài này chơi nặng nổi ok đi luôn tới tricep extension ý chang luôn nói chung nó dùng cái từ thì thật sự bạn bạn đừng quan tâm cái từ đừng có bắt bẻ cái từ bạn hiểu tôi nói gì không cái này là cái cơ chế còn cái tư thế quan trọng nó tên bài tập nó là cơ chế chứ không phải nó là tư thế thí dụ như bạn bạn nói ủa sao như Nguyễn ơi anh sậu ờ, của anh hồi năm 2014 anh nói như vậy là tricep extension rồi xong bây giờ tự nhiên anh nói bài tricep extension là bài khác anh nói thiệt á vậy là tên sành rồi nè mày bò mày lăn mày lết mày, mày, mày trường gì đó miễn sao mày tập như là tên sành rồi đó thì theo cái hướng dẫn của cái máy này ăn cơm chúa hay múa tối ngày nó eten sành lặn vậy nè đó rồi vô Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ đến với cái máy tuyệt vời này mà không tập chuột là một thiếu sót cực kỳ lớn nha các bạn để tập chuột thì chúng ta hạ cây thấp xuống ok hạ cây thấp xuống nha nhỏ vô nó có công thức hết rồi mấy bạn thấp xuống chỉ nhiều và giờ làm nhanh nha lỡ đợi chơi trăm bao luôn tập cho nó có thần thần chết đó mấy bạn Rồi tiếp tục Gì đây? tricep press down à bài này bài sở trường tricep press down là qua cơ chế tay sau cho các bạn rồi dễ ẹt à chỉnh cái cây cao cao nhất ép vô chỉnh cái cây cao nhất đó ok chưa rồi xong thằng này Ủa nặng quá sao rét nổi nhẹ nhẹ thôi ba rồi rất đau là ha ok cái tay của chỏ nè ráng nè bạn có thể cầm người sát dây cũng được ok miễn sao là cái cái bạn phích cái cấm tay lại chỉ di chuyển cái cái cùi chỏ thôi nè Yeah mỏi tay quá free quay luôn ba à. sủi tay sủi tay mấy em rồi bây giờ chúng ta đi vào nhóm cơ cuối cùng của ngày hôm nay Mừng quá đó là nhóm cơ đùi và nhóm cơ mông Nếu mà cái máy này mà nói tập nhóm cơ đùi thì nó hơi bị xạo xạo yes nhưng mà bởi bởi vì chính cái điều gì mình xạo vậy mới bán được tiền ví dụ giờ tâm lý mua máy đi giờ hỏi ông máy này về tập gì nổ cho trăm bài khỏi khỏi suy nghĩ mua luôn người ta tập gym đơn giản lắm nè vô nó về tập trăm bài xong rồi cái kia hỏi một tạ tập bao nhiêu bài một bài thôi mua máy này <laughs> rồi bây giờ cái cơ chế front ô lộn xin lỗi bạn squat squat để hai cây quá đẹp luôn nó muốn soát phải vậy trước cái đã rồi ok regular squat đó là squat với chiếc máy 180 triệu đó các bạn cái bài squat hồi nãy là bài regular squat bạn có thể mở rộng chân ra dạ để bằng tập sumo squat nó đâu có gì đâu đổi đúng không vẫn vậy thôi chân rộng hơn chứ là sumo nhưng mà bây giờ mình đi qua cơ chế nó bựa hơn nãy rồi nè thằng hồi nãy cái bài hồi nãy nó cười đúng không cái bài này bảo đảm nó cười ghê hơn nữa tập bắp chuối oh, chuối ok chưa rồi gán đi bài đang mắc cười hơn bài nãy đúng không <laughs> đá đùi trong mệt quá trong mặt quá vậy đúng không giống như đá banh vậy cậm chân dít dít rồi <laughs> dít được không đừng để chạm vô nha cứ xa xa ra xíu này không có điểm tựa đâu cây đó tập dễ không <sighs> giống như chuyền banh vậy đó em vô rồi vô giỡn hoài vô hông với vô má ngoài đùi dữ lắm đó ba à, à. còn đá vô mông nè nè đứng cái chân vậy ờ mấy bài này cho em phụ nữ quốc ghê lắm em chống cái kia đá mới ác chống cái máy hai trăm mấy của anh á đá mới ác không không không không không không ờ.